à, đầu tư như thế nào là đúng à, như các bạn cũng biết bất động sản là cái kênh mà mình có thể là giữ tiền an toàn và nó có thể là sinh lời sinh lời bằng cách là tăng cái giá trị uh, gốc hoặc là sẽ sinh lời bằng cách là cái, cái à, tạo được cái dòng tiền hàng tháng của bạn à, thì uh, tuy nhiên cũng không phải là ai cũng biết đầu tư hoặc là biết đầu tư đúng vì nhiều khi mình không học mình thấy người ta mua rồi người ta bán à, mình cũng mua rồi mình cũng bán tôi cũng ờ, kể cho các bạn nghe một câu chuyện ờ, về trước đây khi việc mà đi đầu tư của tôi thì cũng giống như vậy thôi thì tôi cũng à, thấy người ta mua gì thì tôi mua đó và khi mà mua thì à, ví dụ như là mình à, tôi kinh doanh về bên à, nhà phố đi thì à, tôi cũng sẽ đi mua những cái nhà À, ở à, trong cái à, cái phường hay cái quận mà tôi xác định là tôi mua ở đó rồi xong rồi tôi mua xong rồi chờ bán thôi chứ không có xác định là à, mình nên tại nếu mà mình mua thì mình sẽ bán được hay không ha thì cứ nghĩ rằng là môi giới đưa cho mình cái căn nào mình thấy được à, mình thấy là ổn à, hỏi là ok có được ổn không thì mình mua nhưng mình cũng không có xác định được cũng không có kế hoạch để mà mua và bán như thế nào thì à, à, trước khi à, mua thì bạn cũng phải là nên đặt cho mình cái câu hỏi là à, nếu mà tôi à, mua nước sống hay đầu tư dài hạn thì ai sẽ là người mua lại cái à, cái tài sản này của tôi ha và vì sao họ mua và nếu mà họ mua thì họ được cái lợi ích gì à, tôi nói ví dụ như rằng à, ví dụ như là bây giờ tôi à, đầu tư ở cái khu vực à, nhà đất ở khu à, sân bay đi thì à, mục đích của tôi ví dụ tôi đặt ra cái tiêu chí tôi sẽ nhờ môi giới tìm những cái căn nhà nhà cấp 4 thì bây giờ nó cũng khó vậy tốn tiền xây ờ, nó lâu nữa thì ví dụ như là tôi đặt ra cái tiêu chí là nhà à, nó có khoảng là một hai tầng rồi à, tôi có thể là mua về tôi có thể là cơi nới lên tôi xây thêm tầng hoặc là tôi sẽ à, sửa chữa lại à, nói chung là làm sao ví dụ như là tôi nghĩ rằng là tôi sẽ à, xây à, tôi xây dựng lên và tôi sẽ làm thành những cái apartment những cái căn hộ nhỏ ở trong đó tại khu sân bay thì cái nhu cầu người ta ở để người ta làm khu sân bay cũng rất là nhiều và khu vực này cái văn phòng cũng rất là nhiều ha nên là tôi sẽ mua à, và tôi sẽ xây lại thành những cái căn hộ mini và tôi sẽ à, sau đó hoặc là tôi sẽ cho thuê để tạo dòng tiền hàng tháng hoặc là tôi bán cả cái business đó cho một cái nhà đầu tư à, thì nó sẽ có giá trị hơn ha đó là lý do trước khi mình à, mua cái tài sản đó mình sẽ xác định là ai sẽ là người mua lại cái tài sản của mình à, và lý do tại sao họ mua ví dụ như là khi mà tôi làm những cái khóa học minh như vậy thì những người nhà đầu tư họ mua là thay vì họ để tiền ở trong ngân hàng nó có không sinh ra lợi nhuận à, không sinh ra ừ, tiền ha tại vì cái tiền để trong ngân hàng chỉ là à, cái tiền gửi thôi nó không có à, bù đắp nổi cái lạm phát nên tiền ở trong ngân hàng để gửi ngân hàng thì không phải là cái tiền đầu tư nên nếu mà có một cái khoản à, đầu tư có thể sinh lợi nhuận hàng tháng ví dụ như là một à, có họ có thể là có dòng tiền hàng tháng năm bảy chục triệu hoặc cả trăm triệu như vậy thì nó vẫn ổn hơn rất là nhiều đúng không ạ à, và theo năm tháng thì cái bất động sản nó cũng lên giá à, nó tăng bất động sản tăng từ khoảng từ 5 tới 7 phần trăm à, một năm à, trên cái tổng tài sản thì bạn biết rằng là mua nhà để tích lũy à, tài sản tích lũy tiền nó cũng à, đó là một cái kênh đầu tư cũng an toàn ha nếu mà bạn không có bị à, à khó khăn về tài chính thì cái kênh đầu tư bất động sản là an toàn thì khi mà tôi xác định như vậy ha và tôi xác định được cái khách hàng sẽ mua lại cái tài sản của tôi à, thì tôi sẽ à, có những cái tiêu chí đó và tôi chỉ đầu tư như vậy thôi thì chắc chắn rằng là à, khi mà tôi bán thì nó cũng sẽ có cái người mua à, và nó sẽ có tính thanh khoản hơn ha việc đầu tư bất động sản á thực ra là nó cần cái sự an toàn và nó có cái giá trị thực của nó mình cũng phải hiểu được là cái mục đích mình đầu tư ha nếu mà tệp khách hàng của mình cái khách hàng nào sẽ là mua cái tài sản của mình như vậy thì mình sẽ xác định được ở cái tiêu chí ví dụ như là vị trí ở đâu nè ha quy mô nè ha chất lượng ha rồi à, ví dụ như là cái khu đó nó quy hoạch như thế nào mỗi người sẽ có một cái cách đầu tư ví dụ đầu tư ngắn hạn dài hạn hay trung hạn thì bạn cũng phải xác định luôn à, và bạn khi xác định rồi thì bạn xác định là cái người mua à, cái tài sản của bạn là ai và à, họ à, sẽ có tầm tài chính như thế nào và cách họ mua bán như thế nào ví dụ như là à, bạn sẽ hỗ trợ à, tiền à, tiền vay ngân hàng cho khách hàng thì bạn cũng phải có những cái contact của ngân hàng để hỗ trợ cho khách hàng khi khách hàng cần thì đó là những cái việc mà là bạn phải cần làm và chuẩn bị tất cả mọi thứ trước khi bạn mua cái sản phẩm đó ha theo cái tư duy của những cái nhà đầu tư chuyên nghiệp những cái chuyên gia mà đầu tư thì à, họ sẽ luôn luôn hỏi một câu rằng là à, khi tôi mua cái tài sản này thì tôi có bán lại được hay không và ai sẽ là người mua cái tài sản này và việc xác định tất cả những cái tiêu chí để mà có thể bán lại được xác định đó, đây là một cái cách đầu tư rất là thông minh và à, an toàn ha bạn phải có cái đầu ra trước khi bạn mua cái sản phẩm và khi mà bạn à, mua như vậy thì à, bạn sẽ không có lo sợ về cái tính thanh khoản của nó chắc chắn là sẽ có người mua hoặc ờ, bạn sẽ đưa ra cái mục tiêu trước tiên là đưa ra cái tệp khách hàng người mà họ sẽ mua tài sản của bạn trước sau đó bạn có thể là đi tìm cái tài sản phù hợp với cái tệp đó ví dụ như mục tiêu tôi sẽ xây để tôi bán cho cái tệp khách hàng đó khoảng từ uh, dưới 15 tỷ đi à, thì tôi chỉ có đầu tư đúng với cái cái việc đó thôi và tôi sẽ bán cho họ ở cái khoảng 15 tỷ thì trước khi mình làm mình phải khảo sát và mình xem rằng là cái nhu cầu nào đang nhiều có rất là nhiều cái phân khúc thì bạn phải xem ngay thời điểm đó cái phân khúc nào nó có nhu cầu nhiều ha ví dụ như là hiện tại những cái căn hộ mini thì ờ, cái phân khúc cao cấp hiện tại thì không không có thể là cho thuê được nhưng à, những cái căn hộ mà để phục vụ cho những người đi làm buộc thì người ta phải ở tại Sài Gòn người ta phải thuê để ở và đi làm nên chắc chắn là cái những cái căn hộ đó phải cho thuê được ha thì đó là một vài cái à, yếu tố à, mà tôi muốn chia sẻ với các bạn à, mong rằng cái việc đi đầu tư của bạn gặp nhiều may mắn và thuận lợi à, xin chào và tạm biệt và hẹn lại ở cái video tiếp theo